Câu số 1 Hàm số nào sau đây có tập xác định là R Nhớ là tập xác định R nha Chúng ta có 4 hàm số ở 4 đáp án Đàn A Hàm số của chúng ta là Y bằng x bình phương cộng 4 Tất cả mũ 0,1 Đàn B Y bằng x cộng 4 Tất cả mũ 1 phần 2 Đan C y bằng x cộng 2 trên trên x tất cả mũ mũ 3. Và đan D y bằng x bình phương cộng với 2x trừ 3 tất cả mũ mũ trừ 2. Được chưa? Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cái tập xác định của hàm số. Hàm số xuất hiện ở bốn đáp án này. Sau đó chúng ta đối chiếu xem hàm số nào có tập xác định là R. Từ đó chúng ta sẽ tìm ra được đáp án nào sẽ là đáp án đúng. Được chưa? Thầy trò chúng ta cùng giải quyết câu số 1 nhé. Trước tiên thầy sẽ kiểm tra đáp án A. Đáp án A hàm số của chúng ta y bằng x bình phương cộng với 4 tất cả mũ 0,1. Đúng không? Mũ của chúng ta ở đây là vì ở đây thầy sẽ trình bày rất kỹ cho các em một cái ví dụ, tức là ở cái câu 1 này. Sau đó thì các câu khác thì chúng ta làm tương tự. Đúng chưa? Vì này, alpha bằng 0,1 không thuộc số nguyên, đúng không? Nên chúng ta suy ra điều kiện là x bình phương cộng với 4 phải thế nào nhỉ? lớn hơn không đúng không? Lớn không. Cái này là xảy ra đúng với với mọi x thuộc R. Đúng không? x bình phương cộng 4 là luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 4. Do đó hiển nhiên nó lớn hơn không rồi. Vậy thì tập xác định của hàm số này tập xác định của hàm số D sẽ bằng R đấy thì đàn A là đúng rồi đúng đúng chưa bây giờ chúng ta kiểm tra bốn đáp án ba đáp án B C D xem là ba đáp án này sai ở chỗ nào nhá đàn B hàm số y bằng x cộng với 4